Xin chào toàn thể các bác nhá. Thì hiện tại cửa hàng bên em hôm nay chúng em xin giới thiệu với toàn thể các bác mẫu quạt mới của chính hãng của Daichi Bro nhá. Japan của Nhật Bản, Japan các bác nhá. Technology của Nhật Bản các bác nhá. Thì hiện tại thì quạt này bên em là chính hãng nhá, lên rất chi là hiếm có trên thị trường các bác nhá. Con quạt này là 40 lít các bác nhá, rất chi là phù hợp cho gia đình của nhà các bác các bác nhá. Thì hiện tại bây giờ em sẽ quay tận nơi cho các bác xem nhá. Con này thì có ba chế độ điều khiển này, chế độ là đảo chiều này, có ba tốc độ gió các bác nhá. Và chế độ là làm mát các bác nhá hiện tại và bên trên này thì bên em sẽ tặng cho các bác là hai bình tạo đá uh, vĩnh cửu các bác nhé đây là hàng bảo hành chính hãng các bác nhé hiện tại thì trụ sở ở của đai chi chip bà rồ hàng chính hãng các bác nhé có tận uh, cả khắp mọi miền trên tổ quốc các bác nhé khi các bác đặt hàng bên em thì bên em sẽ gửi hàng miễn phí cho các bác nhé đây là hàng này sẽ đồng 100% các bác nhé của hãng Japan Nhật Bản các bác nhé hàng này được có thương hiệu rất chi là lâu nhá các bác lên mạng tra thoải mái các bác nhé hàng này dự các bác muốn mua rất chi là khó các bác nhé các bác đặt hàng thì hãy bình luận bên dưới hoặc để lại số điện thoại nhé bên em sẽ gọi điện và tư vấn trực tiếp cho các bác các bác nhé đây bên em sẽ quay trực tiếp cho các bác nhé đây là màn nọc đây là màn nọc tránh bụi bẩn các bác nhé bên trong này là màn cái là để làm mát các bác nhé vâng ạ cái này thì tháo rất dễ các bác nhá mỗi mùa hè đi qua thì các bác có thể tháo ra vệ sinh các bác nhé đây em sẽ quay cho các bác nhé đây là công suất của máy đây nhá Đây các bác cho tem của Japan này Japan Technology các bác nhá Máy làm mát nhá à, Acolor này Model là DCP này 4500 các bác nhá Công suất là 100 là 135W này Điện áp là 250V là 50 MHz này Khối lượng là 4000 500 mét khối trên giờ nhá, lưu lượng gió ra các bác nhá, trọng lượng là 11,5 kg các bác nhá. Đây là số hotline là bảo hành các bác nhá. Đại chi chip nhá. Các bác nào mà có thắc mắc thì cứ lên mạng gõ đại uh, uh, đây chi chip Pro nhá Thì không biết là hàng chính hãng các bác nhá Máy này thì dây đầu 100% các bác nhá Các bác quan tâm thì hãy bình luận bên dưới nhá Hàng này bên em bảo hành 24 tháng cho các bác luôn các bác nhá Vâng ạ bây giờ em sẽ bật thử cái quạt này cho các bác xem nhá Vâng đây ạ ờ, Em em ra bật cái quạt đi cho Em ơi lại bị, bị tột rồi Đây các bác nhá, hiện tại em đang quay trước cái quạt đây các bác nhá Vâng ạ, các bác nghe thấy tiếng gió gió thiết chưa ạ? Vâng, em ngồi trước quạt mà rất chi là mát các bác ạ Vâng ạ, với cái chiếc quạt điều hòa này thì có thể giảm được đến 10-15 độ C các bác nhé Vâng ạ Đây thực tế đấy ạ Vâng, các bác đặt hàng thì chỉ cần bình luận bên dưới các bác nhé Thì bên em là sẽ uh, tư vấn trực tiếp và miễn phí cho các bác nhé các bác nhé Vâng ạ, các bác nhận hàng kiểm tra hàng mới thanh toán nha Em xin chào các bác ạ